Cô chào các em. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài đạo đức tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tuần 26 tiết 1 nhé. Trước hết, chúng ta đi vào hoạt động 1, trao đổi thông tin. Các em biết không, hàng năm một số tỉnh nước ta thường bị thiên tai, lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại, hàng trăm người chết, mất tích hàng nghìn người bị mất nhà cửa, nhiều ngôi trường bị hư hỏng, vân vân. Thảm họa động đất sóng thần xảy ra tại châu Á ngày 26 tháng 12, 2004 đã làm hàng trăm người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích. Rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bị phá hủy đấy các em ạ. À. Đây là cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam. Chúng đã rải rất nhiều chất độc màu da cam và đã làm cho hàng trăm nghìn người bị tật nguyền. Như vậy, qua các thông tin trên, các em hãy trả lời cho cô em có suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân phải hứng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra? Câu 2. Em có thể làm gì để giúp đỡ họ? Những khó khăn và thiệt hại do thiên tai chiến tranh gây ra là không có lương thực để ăn, mất hết tài sản, vật nuôi, cây trồng bị thiệt hại, nhiều ngôi trường, nhà cửa bị hư hỏng, nhiều người bị chết và mất tích, hàng trăm người bị tật nguyền, vân vân. Chúng ta có thể cảm thông chia sẻ với họ quyên góp tiền của, sách vở, quần áo, hiến máu nhân đạo để giúp đỡ họ nhé các em. Để giúp các em hiểu được thế nào là hoạt động nhân đạo, cô sẽ giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động đó nhé. Đây là hình ảnh thả hàng cứu trợ những vùng khó khăn. Đây là cảnh phát hàng cứu trợ, cứu người trong bão lụt. Người nhận hàng cứu trợ họ rất vui, họ vui vì được đón nhận sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Đây là hình ảnh bộ đội giúp dân sau cơn bão. Hình ảnh ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt của các bạn học sinh như các em cũng hay thường tham gia phong trào giúp bạn vượt khó nè, quyên góp giúp đỡ người khó khăn, bệnh tật, vân vân. Đây là các sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo. Đây là sinh viên tình nguyện dạy chữ cho các em nhỏ ở vùng miền núi. Các bạn nhỏ thăm viếng người thương binh, người khuyết tật như vậy các em thấy trẻ em và nhân dân ở các vùng bị thiên tai hoặc có chiến tranh gặp phải nhiều khó khăn thiệt thòi. Như vậy chúng ta phải cảm thông chia sẻ với họ, quyên góp tiền của để giúp đỡ họ nhé. Em hãy cho cô biết em hiểu thế nào được gọi là hoạt động nhân đạo. Hoạt động nhân đạo là hoạt động giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn các em ạ. À. Từ thông tin trên, chúng ta rút ra được ghi nhớ giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện. Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, tục ngữ. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2, bài tỏ ý kiến. Cô và các em cùng bày tỏ ý kiến với hai bài tập nhé. Bài tập thứ nhất, trong những việc làm, dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? A. Sơn đã không mua truyện để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai. B. Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một quyển sách vở để đóng góp lấy thành tích. C. Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó. Chúng ta cùng thực hiện nhé. Các em hãy so sánh ý kiến của mình cùng với ý kiến của cô. Việc làm ở ý A và C là thể hiện lòng nhân đạo nhé vì hai bạn Sơn và Cường đã biết đóng góp tiền để giúp đỡ những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn. Việc làm trong tình huống B là sai vì không phải xuất phát từ tấm lòng cảm thông, mong muốn chia sẻ với người tàn tật mà chỉ để lấy thành tích cho bản thân. Bài 3 Trong những ý kiến dưới đây, ý nào em cho là đúng? A. À, Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. B. Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức. C. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ. D. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác. Chúng ta cùng thực hiện nhé! Các em hãy so sánh ý kiến của mình cùng với ý kiến của cô. Câu A. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo và là việc làm cao cả. Đó là ý kiến đúng. Câu B. Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức. Đó là ý kiến sai. Câu C. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ. Đó là ý kiến sai. D. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác. Đó là ý kiến đúng. Cô và các em cùng tham gia vào các ý kiến mà mình chọn đúng nhé. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này. Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, tục ngữ. Các bạn hãy thực hiện hai yêu cầu. một Kể một số việc làm nhân đạo mà em biết hoặc đã tham gia. hai Các em hãy tìm hai câu ca dao tục ngữ nói về lòng nhân ái của nhân dân ta. Các em hãy thực hiện hai yêu cầu này vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Tạm biệt các em.